Tuần 28 bài 17 Đất nước là gì? Tiết học đầu tiên đó là tiết đọc Bây giờ phần đầu tiên là trao đổi Nói hai ba câu giới thiệu về đất nước mình Gợi ý hình dáng đất nước thế nào Thủ đô của nước ta tên là gì? Lá cờ tổ quốc như thế nào? Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em? Ví dụ nhé Bây giờ của chúng cô sẽ giới thiệu giúp các bạn nhỏ về đất nước của mình với hai ba câu như sau ở đây nhé các bạn đã thấy rằng là à, chúng ta có thể nói như giới thiệu đất mình nước mình như sau này đất nước Việt Nam có hình chữ S thủ đô là thành phố Hà Nội nơi có tháp rùa cổ kính cầu Thê Húc đỏ son cờ tổ quốc là lá cờ đỏ sao vàng nước ta có 54 dân tộc anh em phân bố khắp mọi miền, từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. À, vậy thì đây chính là phần giới thiệu về đất nước của mình đấy các em ạ. Các bạn à, đã nắm được phần gợi ý của cô chưa? Rồi nhé, bây giờ cô sẽ à, vào cụ thể nội dung bài đọc ngày hôm nay. Đất nước là gì? Cô sẽ đọc bài các bạn quan sát lắng nghe nhé. Chú ý cho cô là đọc nhiều lần để chúng ta sẽ có tìm được ngữ liệu trả lời cho câu hỏi cuối bài. Các bạn nhỏ của cô đồng ý chứ nào? Đất nước là gì? Cho con hỏi nhé, đất nước là gì? Vẽ bằng bút chì có vừa trang giấy. Làm sao để thấy núi cao thế nào, biển rộng là bao, cách nào đo nhì. Hay là con nghĩ, đất nước trong nhà, là mẹ, là cha, là cờ tổ quốc, vần thơ con thuộc, bài văn con làm, tiếng Việt dịu dàng, có là đất nước. Là đường con bước, là sông con bơi, là cánh chim trời, là vầng mây trắng. Mặt trời khoe nắng, cho ngày đẹp hơn, mọi điều giản đơn, cộng thành đất nước. Tác giả là Huỳnh Mai Liên. Rồi, vậy là cô đã đọc xong bài thơ. Bây giờ cô sẽ giúp Lan nhỏ trả lời câu hỏi cuối bài nhé. Các em nhìn cho cô có 4 câu hỏi trong bài. Ở hai khẩu thơ đầu, câu số 1 nhé. Ở hai khẩu thơ đầu, bạn nhỏ hỏi những điều gì về đất nước? À bây giờ các em nhìn cho cô. Đấy. Đây chính là hai khẩu thơ đầu và bạn nhỏ đã hỏi gì nhỉ? À, ở hai khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi về khái niệm đất nước, về cách đo chiều cao của núi, chiều rộng của biển, được chưa nhỉ cô nhắc lại ở ờ, hai khổ thơ đầu bạn nhỏ hỏi về khái niệm đất nước về cách đo chiều cao của núi chiều rộng của biển rồi vậy là đó là câu hỏi số 1 cô đã giúp các bạn trả lời xong bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2 bạn ấy đã tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó như thế nào? À, các em nhìn đấy A. Đất nước có ở nhà. B. Đất nước có ở trường học. C. Đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta. À, các em thấy đấy, ở đây bạn đấy suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó là cô sẽ gợi ý các em nhé. A. Đất nước có ở nhà đất nước là cha mẹ là cờ tổ quốc đất nước có ở trường học đất nước là vần thơ bài văn là tiếng việt đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta đất nước là con đường là dòng sông cánh chim vòng mây được chưa nhỉ vậy cô nhắc lại nhé bạn ấy đã tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó là A. À, đất nước có ở nhà. Đất nước là cha, mẹ, là cờ tổ quốc. B. Đất nước có ở trường học. Đất nước là vần thơ, bài văn, là tiếng Việt. C. Đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta. Đất nước là con đường, dòng sông, cánh chim, và vầng mây. Được chưa nhỉ? Vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 2 rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3 nhé. Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì? Hai câu thơ cuối bài ở đây các bạn nhìn này. Mọi điều giản đơn cộng thành đất nước. À các em thấy được rằng là hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra tất cả mọi điều đơn giản nhất từ xung quanh ta là yếu tố tạo thành đất nước. Được chưa nhỉ? Đất nước tạo thành từ những điều đơn giản nhất đấy các em ạ. À. Cô nhắc lại nhé. Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra tất cả mọi điều đơn giản nhất. Từ xung quanh ta là yếu tố tạo thành đất nước. Câu số 4 Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ về đất nước không? Vì sao? À, vậy thì ở đây chúng ta có câu hỏi đó là đồng ý hay không đồng ý và chúng ta sẽ giải thích vì sao đúng không nào cô giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé ví dụ em đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ về đất nước. Vì đất nước không phải là khái niệm cao cả, xa xôi, to lớn, mà chỉ đơn giản là những gì gần gũi nhất đối với ta, là thiên nhiên, là con người, là cảnh vật tạo thành một đất nước xinh đẹp. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn thấy đấy, chúng ta rất đồng ý với suy nghĩ bạn nhỏ về đất nước đó là đất nước không phải là khái niệm cao cả xa xôi to lớn mà chỉ đơn giản là những gì gần gũi nhất đối với ta là thiên nhiên là con người là cảnh vật tạo thành một đất nước xinh đẹp được chưa nào Đấy. bây giờ chúng ta chuyển sang à, phần bài tiếp theo bài học đọc của chúng ta tiết học đọc của chúng ta đến đây là kết thúc rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết nói và nghe chưa anh ạ trước khi sang tiết nói và nghe là sẽ học thuộc lòng bài thơ cho cô có lớp đồng ý chưa nào bây giờ các em nhìn vào sách 8 sách giáo khoa trang 82 tiết nói và nghe các em nhìn vào nói và nghe cảnh đẹp đất nước. Một, giới thiệu một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam mà em biết. À, các em nhìn cho cô giáo này. Đấy, đây là bốn bức tranh à, về những cảnh đẹp của Việt Nam. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn giúp các bạn giới thiệu về một số cảnh đẹp mà em biết được chưa nhỉ? Hoặc chúng ta có thể lựa chọn cảnh đẹp ở địa phương em, quê hương em, ở nơi em sinh sống. Các bạn nhỏ đồng ý chưa nào? Bây giờ cô lấy ví dụ nha. Gợi ý như sau. Hồ Gươm à, Hồ Gươm có một vẻ đẹp tự nhiên như viên ngọc xanh duyên dáng giữa lòng Hà Nội. Nổi lên giữa hồ, Gươm là tháp rùa ba tầng nhỏ nhắn, rêu phong phủ kín, tạo nên nét cổ kính. Ngoài ra, còn có đền Ngọc Sơn với tháp bút và đài nghiên nằm ngay phía trước cửa đền. Được không nhỉ? Vậy thì đây chính là à, cô đã giới thiệu về Hồ Gươm cho các bạn nhỏ cùng nghe đấy. Cô nhắc lại nhé. Hồ Gươm có một vẻ đẹp tự nhiên như viên ngọc xanh duyên dáng giữa lòng Hà Nội nổi lên giữa hồ gươm là tháp rùa ba tầng nhỏ nhắn rêu phong phủ kín tạo nên nét cổ kính ngoài ra còn có đền ngọc sơn với tháp bút và đài nghiên nằm ngay phía trước cửa đền vậy cô đang dẫn các em giới thiệu về hồ gươm bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn giới thiệu thêm một địa danh ví dụ như là bến nhà rồng Bến Nhà Rồng Bến Nhà Rồng là trụ sở thương cảng của Sài Gòn, nằm bên sông Sài Gòn. Bến được xây dựng từ năm 1900, 1863, là một trong những công trình đầu tiên thực dân Pháp xây dựng. Cô nhắc lại nhé. Bến Nhà Rồng Bến Nhà Rồng là trụ sở thương cảng của Sài Gòn, nằm bên sông Sài Gòn Bến được xây dựng từ năm 1863 là một trong những công trình đầu tiên thực dân Pháp xây dựng. Hoặc chúng ta có thể bổ sung thêm câu là ví dụ cũng tại nơi đây, đây chính là nơi mà Bác Hồ đã đặt chân ra đi tìm đường cứu nước. Ví dụ như thế nhé. Rồi, cô sẽ giới thiệu thêm một địa danh nữa với các bạn, đó là làng Sen, quê bác. Làng Sen tên chính thức là làng Kim Liên thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là quê cha của bác. Nơi đây nổi bật với những hồ sen, đầm sen, dày đặc, trở thành một dạng cảnh quan đặc biệt. Với những bông sen hồng bung nở khi vào mùa, tỏa hương thơm thoang thoảng cả vùng. Cô nhắc lại, làng sen quê bác Làng Sen, tên chính thức là làng Kim Liên, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là quê cha của bác. Nơi đây nổi bật với những hồ sen, đầm sen dày đặc. Trở thành một dạng cảnh quan đặc biệt với những bông sen hồng vung, nở khi vào mùa, tỏa hương thơm thoang thoảng cả một vùng. Được chưa nhỉ? Vậy thì đây là ba địa danh cô sẽ đã hướng dẫn với các bạn ngoài ra thì các bạn có thể tự giới thiệu về cảnh đẹp ở quê hương mình nhé rồi câu hỏi số 2 nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam à các bạn đây được nêu cảm nghĩ của mình nhá ví dụ như là em cảm thấy rất yêu quý trân trọng và tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam tổ quốc ta nổi tiếng với những địa danh lịch sử gắn liền với nét đặc sắc về hình thể, cảnh trí, văn hóa và phong cảnh. Ngoài ra, còn có những cánh đồng bát ngát, trù phú, hứa hẹn một mùa bội thu. Đường vào quê bác, nên thơ, hữu tình, những ngôi chùa, tháp, cổ kính, tất cả đều thể hiện tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương đất nước. Đấy à, nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam các bạn thấy được rằng là đây chính là đoạn văn mà cô đã nêu cảm nghĩ về các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam đấy các em ạ nhắc lại nhé là em cảm thấy yêu quý trân trọng và tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam tổ quốc ta nổi tiếng với những địa danh lịch sử gắn liền với nét đặc sắc về hình thể cảnh trí, văn hóa và phong cảnh. Ngoài ra còn có những cánh đồng bát ngát, trù phú hứa hẹn một mùa bội thu, đường vào cây bát nên thơ hữu tình, những ngôi chùa, ngôi tháp cổ kính, tất cả đều thể hiện tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương đất nước. Rồi, vậy là cô đã giúp bạn nhỏ nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở sách giáo khoa trang 83. Cô sẽ dẫn các bạn tiếp theo nhé. Các em nhìn vào tiết viết Sách giáo khoa trang 83, bài tập 1, nghe viết bản em. Bản em trên chóp núi, sớm bồng bềnh trong mây, sương rơi như mưa rồi. Trưa mới thấy mặt trời, cây pơ mu đầu dốc, im như người lính canh, ngựa tuần tra biên giới. Rừng đỉnh đèo ý vang, nhìn xuống sâu thung lũng, nắng như rót mặt vàng, thác trắng tung Rải lúa Ngô xanh hai sườn non Nguyễn Thái Vận À đối với bài này thì chúng ta sẽ tự viết vào vở cho cô Lưu ý cho cô là viết đúng, viết đều, viết đẹp Được chưa nào? Đấy, và lưu ý cho cô nhé Đó là đây là bài thơ có ba Khổ thơ thì chúng ta nhớ là mỗi một khổ thơ chúng ta cách là một dòng Đầu các à, dòng thơ chúng ta phải viết hoa Các bạn nhớ chưa nào? Phần này các bạn nhỏ của cô sẽ tự tự nhật Cô nghĩ là các bạn sẽ thực hiện rất tốt đấy. Bài tập 2. Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông. Thứ nhất là chiều hay triều. Thứ hai là trở hay trở. Cô sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Ví dụ, nắng chiều, thủy triều, triều đại và chiều chuộng. Được chưa nào? Đấy, các bạn nhớ cô giáo nhắc lại này. Nắng chiều, thủy triều triều đại và triều chuộng từ chưa nhỏ rồi bài tập 2 trở hay là trở đúng không bây giờ cô sẽ điền che chở trở thành trở hàng và trở ngại cô sẽ nhắc lại nhá đây các em nhìn nào. Che chở trở thành trở hàng đó trở ngại được nào vậy là cô đã giúp bạn làm xong bài tập số 2 sách giáo khoa trang 83 bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo bài tập 3 trang 83 như sau làm bài tập A hoặc B câu A chọn chờ hoặc chờ thay cho vuông à cô điền luôn nhé đấy ví dụ sông bạch đằng đã đi vào trang sử chống cô sẽ điền luôn để cho ta nhìn này đấy chống giặc ngoài sông của dân tộc ta ai đã đi qua nơi này cũng cảm thấy tự hào về truyền thống giữ nước của cha ông ta ừ. cô nhắc lại cho chúng ta nhé sông bạch đằng đã đi vào trang sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ai đã đi qua nơi này cũng cảm thấy tự hào về truyền thống giữ nước của cha ông ta theo đoàn Minh Tuấn được chưa nào rồi vậy là cô đã giúp bạn làm xong phần A để chúng ta chuyển sang phần B chọn ước hoặc ướt thay cho ô vuông à phần này cô sẽ giúp bạn làm luôn nhá đi ngược về xuôi được chưa nhỉ đi trước về sau rồi non xanh nước biếc rồi vượt núi bằng rừng rồi có duy nhất trường hợp cuối cùng là dùng từ ướt dùng và phần ướt đúng không nào cô sẽ Đọc lại nhá. Đi ngược về xuôi, đi trước, về sau. Non xanh, nước biếc, vượt núi, băng rừng. Vậy là bài học của cô đến đây là kết thúc rồi đấy. Cô à, sẽ giúp các bạn phần à, vận dụng tìm đọc bài văn, bài thơ viết về cảnh vật quê hương đất nước Việt Nam. Ví dụ như là chúng ta có thể chọn các bài như là quê hương của Nguyễn Đình Huân, đường về quê mẹ của Đoàn Văn Cừ, làng của Kim Lân,